Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lương Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai giới thiệu tới anh chị một chiếc xe Toyota Innova năm sản xuất 2012 Biển số 67A11994 Giá tiền chào bán 278 à, triệu Anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này gọi cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai Số điện thoại 0919243566 Và anh chị xem sơ lược bên ngoài Chiếc xe này bên ngoài là cực kỳ đẹp đeo vô đầy đủ đồ chơi như che mưa ốp inox tay chén cửa à, à, nẹp chân kính à, chúng ta nhìn sơ lược bên ngoài nhé ừ, hai cuối 2012 nha các anh chị cuối 2012 à, 278 triệu à, giá mùa dịch xe mình cảm biến da nha các anh chị nha cảm biến da camera che à, phun nước sau nha gầm rất là mới luôn anh chị nha gầm rất là mới cực kỳ mới luôn á à, gầm rất là mới à, vỏ xe cua còn cũng mới anh chị vỏ xe cua cũng mới nha cuối 2012 nha 278 triệu giá mùa dịch anh chị nào chốt chiếc xe này về chạy thì ngon miễn bàn luôn nha gầm máy cực kỳ êm xe mình à, vỏ mới nha các anh chị nha các anh chị nhìn lòng chè đẹp cực kỳ không xe này sùng chỉ zin trăm phần trăm không lỗi nha các anh chị nha không có lỗi 2012 nha các anh chị đây anh sản xuất đây hàng kế cuối anh chị kế cuối 2012 đó à, rồi anh chị nhìn zin cực kỳ nha giá mùa dịch 278 triệu nha sùng chỉ zin cực kỳ cửa hàng ô tô Lan Ngọc hôm nay nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng nha từ à, năm à, chỗ ngồi cho đến à, chín chỗ ngồi giá tiền dao động từ 50 triệu đến 500 triệu nha xe cực kỳ đẹp các anh chị ạ xe cực kỳ đẹp kính hậu chỉnh điện à kính hậu chỉnh điện xe không lỗi nha bao cho các anh chị trăm phần trăm không lỗi về dạng đồng nha không lỗi về dạng đồng cực kỳ đẹp luôn á à, 278 triệu về chạy dịch vụ về bán lại con dư sức lời nha các anh chị à, dư sức lời luôn xe rất đẹp nha không lỗi nha xung chỉ là riêng hết nha lắp cửa tự động nha các anh chị à, lắp cửa tự động rất đẹp luôn các anh chị nhìn sắc nét cực kỳ 278 triệu giá mùi dịch nha thường thường một chiếc xe như vậy cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai mà chưa dịch á cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai bán ra khoảng 290 tới 300 các anh chị nhìn dàn lạnh nha dàn lạnh rin nữa nha các anh chị xe dàn lạnh rin nha xe rất đẹp luôn sùng chỉ nách cửa đẹp cực kỳ ghế bọc da rồi nha bọc la phong bọc cách âm chống ồn chống cháy nha anh chị sàn cách âm chống ồn chống cháy đó, xe rất là đẹp chống ồn chống cháy à, 278 triệu nha giá mùa dịch nha các anh chị nha đây ghế là phong cực kỳ đẹp luôn cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai xin nhắc lại là luôn luôn tuyển các anh chị cộng tác viên phụ bán xe cho ô tô Long Ngọc Đồng Nai với hình thức à, kinh doanh rất đơn giản nha các anh chị xem video như thế này chúng ta bấm vào nút đăng ký ở dưới à, góc phải màn hình cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai sẽ gửi à, tin nhắn thông báo cho các anh chị là có xe mới về nha có xe mới về đồng thời là anh chị muốn à, bán xe nào thì chúng ta chia sẻ xe đó trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình à, sau khi à, sau khi à, giao dịch môi giới mua bán thành công cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ chuyển khoản cho các anh chị à, tiền hoa hồng nha anh chị không cần phải đến nhận trực tiếp nha chúng ta chuyển khoản đâu trong khi các anh chị mua bán à, với cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cũng không cần phải à, không cần phải bỏ vốn nè không cần phải bỏ vốn bỏ công vỏ mới ha các chị nha vỏ mới thay á bốn cái vỏ mới xe rất là đẹp luôn à. YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai nha truy cập vào bấm một nút đăng ký góc phải màn hình và ấn chia sẻ chia sẻ video trên trang cá nhân ờ, Zalo Facebook và bán thôi sau khi bán được cửa hàng sẽ chuyển khoản hoa hồng các anh chị nha xe quá trời đẹp các anh chị quá trời đẹp 278 triệu nha 278 triệu rồi ta xem hầm máy xe đây xe cực kỳ không một cái lỗi nào phải chê hết nha các anh chị không có một cái lỗi nào phải chê đâu cực kỳ đẹp luôn Đó, các anh chị nhìn này. keo chỉ sùng chỉ riêng cực kỳ giá mùa dịch 278 triệu Toyota Innova năm sản xuất 2012 nha à, siêu rẻ luôn rồi nhanh tay liên hệ liền nha Hà Tiện Kim cuộc gọi nha các anh chị Hà Tiện Kim cuộc gọi gọi liền cho số Zalo của cửa hàng của tôi Lương Ngọc Đồng Nai đi 0919 243566 nha cửa hàng sẽ gửi hình gửi video cụ thể cho các anh chị nha xe cực kỳ đẹp luôn à, mới can các anh chị à, mới can nha à, bảo trì bảo dưỡng đầy đủ nha các anh chị vỏ lớp mới thay à, vỏ lớp mới thay nha rồi cửa hàng ô tô Long Ngọc nay xin nhắc lại Toyota Innova <clears throat> năm sản xuất 2012 đời cuối nha giá tiền chào bán cho đến các anh chị là 278 triệu thôi biển số cực kỳ đẹp luôn anh chị nào ở miền Tây mà lấy xe này về chạy dịch vụ hoặc là vừa đi vừa bán cũng không sợ lỗ nha xe mới bảo trì bảo dưỡng xong nha các anh chị nha à, rất là đẹp đây vỏ mới nha các anh chị vỏ mới hết nha à, rất là đẹp nha ai à, quay sơ lược bên ngoài cửa hàng xin nhắc lại là luôn luôn tuyển các anh chị cộng tác viên phụ bán xe qua hình thức chia sẻ YouTube trên Zalo Facebook của các anh chị sau khi các anh chị chia sẻ đăng bài lên bán thì nhớ để là số điện thoại của các anh chị trên cái bài đăng à, khách hàng của các anh chị sẽ gọi đến các anh chị cộng tác viên và chúng ta à, bấm và chụp lại hình lại số điện thoại và gửi Zalo cho cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai sẽ gọi trực tiếp cho khách hàng à, nếu như cửa hàng giao dịch mua bán thành công thì sẽ chuyển khoản cho các anh chị tiền hoa hồng qua số tài khoản các anh chị nhắn qua các anh chị làm cộng tác viên cho cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai không cần phải bỏ vốn nha không cần phải bỏ công cũng như không cần phải à, đến xem trực tiếp cũng không cần à, là phải trình độ bằng cấp cũng như là không cần phải à, à, bỏ vốn liếng gì hết cửa hàng sẽ cung cấp xe cho các anh chị hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc xe Toyota Innova đủ loại cho nên các anh chị nào xem nhớ bấm vào nút đăng ký để được cửa hàng nhắn tin gửi thông báo xe cho các anh chị qua hình thức tin nhắn nha đó. và các anh chị bấm đăng ký dưới góc phải màn hình có cái chuông á thì kênh sẽ thông báo tới các anh chị biết có xe mới về liên tục qua hình thức tin nhắn và lưu ý là hàng tháng cửa hàng về khoảng 450 chiếc xe cho nên chúng ta không bấm vào đăng ký không chưa cập nhật được xe mới của cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai vỏ mới thay hết rồi các anh chị nha bốn cái vỏ mới thay mới bảo trì bảo dưỡng mới vừa à, thay nhớt máy nhớt cầu nhớt số à, bảo trì máy lạnh xe cực kỳ đẹp luôn 2012 67A 11994 278 triệu mùa dịch cho anh chị nào đam mê xe mà chưa mua thì bây giờ thời điểm nó tới đây thời điểm xe giá tốt nhất thị trường hiện nay thì chúng ta mua liền một chiếc phục vụ cho gia đình phục vụ cho bạn thân bạn bè người thân cũng như phục vụ à, cho việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập đó. cửa hàng tôi là Ngọc Đồng Nai để cung cấp xe số lượng nhiều cho các anh chị nha lưu ý là trước khi cấp máy chúng ta nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình nha các anh chị vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được vừa xem vừa chia sẻ cũng được xe số lượng về rất nhiều chúng ta không đăng ký kênh à, youtube của lân ngọc không biết các anh chị mà gửi tin nhắn nha không có biết thông báo đến các anh chị à, qua tin nhắn nha chiếc xe này cực kỳ đẹp nha các anh chị dàn lạnh riêng độc lập đó, để quay phía sau dàn lạnh sau trước sau cho các anh chị xem nha xe cực kỳ đẹp 278 triệu bao rút hồ sơ nha anh chị nào chốt gọi cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai số 0919 24 3566 nha rồi cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lương Ngọc quay phim cảm ơn các anh chị đã bấm đăng ký ủng hộ cho cửa hàng cũng như là bấm chia sẻ để cùng bán với cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai kiếm thêm thu nhập à, cũng như là có nguồn xe bán lâu dài chúng ta kết hợp với nhau người có công người có của cửa hàng cung cấp xe các anh chị có công ra bán kiếm thêm thu nhập cùng uh, tiến tới uh, phát triển cho tương lai cùng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai trước khi cấp máy các anh chị nhớ bấm vào nút đăng ký và anh chị nào bán xe thì chúng ta chia sẻ xe liên tục trên trang cá nhân Zalo Facebook vẫn còn Cửa hàng xin nhắc lại số điện thoại 0919 24 3566 Chiếc xe 67A11994 là Toyota Innova Năm sản xuất 2012 Giá tiền chào bán 278 triệu Cảm ơn các anh chị đã xem video của cửa hàng ô tô Lê Ngọc hôm nay Chúc các anh chị vui khỏe Xin chào và hẹn gặp lại xe sau